rồi bà đi Đấy, với cái lực motor rất là mạnh thì à, chúng ta có thể thấy là cái tiếng motor nghe rất là đồng rất là à, có lực điều đầu tiên à, khi à, tất cả anh em chúng ta có ờ, xem video chúng ta thấy đó là à, khi mà nhôm được cắt thì những cái đèn xê rất là mỏng nhỏ như thế này đấy tự động trượt trên cái bánh À, xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhâm kính Chào mừng toàn thể anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm CNC của em Khải Đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng sản phẩm máy làm cửa nhôm cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Ngoài ra kênh này còn hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn xử lý khắc phục tất cả những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng Và và ngày hôm nay thì uh, em xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn tổng thể một dàn máy làm về cửa nhôm sinh pha cũng như là các nhôm hệ trên thị trường Việt Nam hiện nay trước mắt anh chị các bạn đây thì ờ, nó là một dàn máy cắt nhôm hai đầu 08 m mang thương hiệu đó là Megatech đối với dòng máy này thì ờ, anh chị sẽ làm được tất cả những hệ nhôm trên thị trường Việt Nam hiện nay từ ờ, nhôm sinh pha hay là các nhôm hệ nhôm Việt Pháp PMA, Zima hay là nhôm thành mặt dựng hay là những bản nhôm thủy lực đối với con máy cắt nhôm hai đầu 08 này thì ờ, anh chị các bạn sẽ cắt được tất cả những bản nhôm từ bản nhôm uh, ờ, 9 phân 12 phân hay là những bản nhôm lớn hơn công suất trên mỗi đầu máy là 2 kg 2 và lưỡi cắt đó là 450 lưỡi cắt Gowen công nghệ của Nhật Bản đây là lưỡi cắt thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam hiện nay và đối với một dàn máy như thế này thì ờ, sẽ giúp cho anh chị các bạn à, giải quyết được tất cả những vấn đề đó là vốn đầu tư đầu tư vốn không quá thấp không quá nhiều Đấy, vốn đầu tư rất là thấp thứ hai nữa là sẽ đáp ứng được cái nhu cầu và khối lượng công việc cho anh chị các bạn và sau này khi anh chị các bạn khối lượng công việc nó nhiều thì anh chị các bạn cũng không cần phải nâng cấp máy móc gì cả tại vì dòng 08 này thì ờ, nó sẽ làm được cho anh chị các bạn khối lượng công việc nó khá là lớn khá là nhiều và rất là ổn định sử dụng lâu dài đấy và ngay sau đây thì ờ, tôi sẽ xin ờ, đi chi tiết cụ thể từng máy để cho, cho anh chị và các bạn có thể được được thấy rõ hơn. Trước tiên tôi sẽ đi giới thiệu về con máy cắt nhôm hai đầu 08m mang thương hiệu đó là Megatech. Ở ờ, trước mặt anh chị các bạn đây là con máy cắt nhôm hai đầu 08m mang thương hiệu đó là Megatech. Đối với con máy này thì nó sẽ chuyển hoạt động cắt được hai góc, một góc 45 độ và một góc 90 độ. Trên màn hình anh chị các bạn đây là góc đầu máy số 1 là cắt góc 45 độ và đầu máy số 2 là cắt góc 90 độ máy có thể hoạt động riêng biệt từng đầu máy trái hoặc từng đầu máy phải hoặc là cả hai đầu máy song song cùng một lúc đây là bảng điều khiển hệ thống điều bảng điều khiển của máy à, đối với con máy này thì ờ, nó sẽ có thêm một cái chế độ ờ, tích hợp đó là hệ thống đèn cảnh uh, thông báo hệ thống nguồn điện đi vào cho hoạt động cho máy là bao nhiêu Đấy. hiện tại bây giờ thì nguồn điện đi vào đó đang là 230V 220V chúng ta có thể kiểm soát được cái nguồn điện đi vào nó có ổn định hay không đối với con máy này thì ờ, sẽ gồm có 3 piston kẹp đầu máy số 2 là hai cái và đầu máy số 11 là một cái và hệ thống chuyển góc thì hoàn toàn bằng piston anh chị khi đi xe máy hãy để ý kỹ đối với dòng máy này thì nó là chuyển góc hoàn toàn bằng piston thì nó sẽ có hai bệ thép bệ thép ở phía đầu máy phía trước và đầu máy phía sau đây ạ đầu máy phía trước và phía kia là đầu máy số 2 đầu máy phía sau đấy ạ và hệ thống piston thì nó nằm ở phía sau đầu máy đấy nó hoàn toàn phía sau đầu máy không giống như những dòng thông thường trên thị trường Việt Nam hiện nay thì uh, nó là cái dòng chuyển góc bằng bánh răng và hệ thống piston nằm ở phía rơi dưới đầu máy này khi chúng ta vận hành và sử dụng thì nó sẽ không ổn định không ổn định và sẽ không đảm bảo đấy và hoàn toàn đỡ trên những bệ thép trên đỡ đầu máy bằng những bệ thép nguyên tấm đấy nguyên tấm thật trắng không han gì chống cong vênh đó và cái dòng 08s này thì uh, sẽ được thiết kế với sự cải tiến hoàn toàn mới và khe rãnh của nó là đi nữa đẩy nữa ra vào rất là nhỏ vừa khít với lại uh, lưỡi thì khi chúng ta vận hành chúng ta cắt thì với thiết kế kết hợp với máng trượt để C nữa thì khi chúng ta cắt thì để, để C sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài và lưỡi nó thu về thì sẽ không bao giờ có hiện tượng hiện tượng nó là bị quấn để C hay là hút để C vào làm hỏng ngay hai cái lưỡi nó rất là an toàn đấy khi anh chị và bạn muốn vận hành thì chúng ta hãy kẹp uh, ờ, piston này sau đó chúng ta ấn cắt thì lưỡi sẽ tự động uh, đi ra đấy anh chị có thể thấy này lưỡi đi ra thì nó rất là khít đấy, vừa khít với lại khe lưỡi luôn thì nó rất an toàn và đảm bảo đấy. và chúng ta vận hành đối với dòng máy này thì khi mà đẩy lưỡi ra vào như thế thì ta chúng ta có thể là kiểm soát và kiểm tra được cái me của lưỡi có bị hỏng hay không đấy và tiếp theo nữa thì ờ, trên mỗi một đầu máy thì sẽ được thiết kế đó là các uh, hệ thống vòi phun dầu thông minh tự động để bảo vệ cho hệ thống nội cắt nó được an toàn và tốt hơn rất là nhiều Đấy. đối với con máy này thì ờ, cái thích sẽ được thiết kế đó là nắp trục theo khung thẳng đứng Đấy, hoạt động theo chiều lên xuống thứ nhất là sẽ giảm diện tích thứ hai nó nhìn thẩm mỹ và chắc chắn hơn rất là nhiều đó rất là gọn gàng phù hợp với những cơ sở ờ, là sản xuất nào mà diện tích chật ờ, hẹp thì chúng ta đầu tư con máy này thì nó rất là tiện lợi và phù hợp và tiếp theo nữa thì đầu máy số 2 à, đầu máy di chuyển thì chúng ta sẽ sử dụng đấy và chúng ta di chuyển trên đường dây đó là dây đặc phi 42 dây đặc dây phi 42 làm bền thân máy không một cây và khi chúng ta vận hành lấy kỹ thức xong thì chúng ta sẽ khóa cho nằm hơi này đấy, khóa cho nằm hơi thì nó sẽ bảo vệ cho hệ thống đường dây này không bị chảy xước và khi chúng ta khóa tay thì nó sẽ rất hay bị chảy xước làm mà ảnh hưởng đường dây khi di chuyển rất là khó còn chất làm hơi này thì nó sẽ tiện lợi bảo vệ tốt hơn rất là nhiều thước thì sẽ được nẹp trong cái thước nhôm này bảo vệ đấy và khắc xi si tránh cái tình trạng ờ, bị va ờ, quệt là mở thước đấy và một thời gian sử dụng nó dài nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều và nó sẽ không tránh tình trạng bị phồng thước như những dòng thông thường giá rẻ thì sẽ bán trực tiếp lên cái tô này thì ờ, khi chúng ta ấn tay vào nó rất hay bị phồng đó toàn bộ thân bệ thì sẽ được sơn à, sơn tinh điện 100% sơn toàn bộ thân bệ máy cũng như là gầm máy sẽ bảo vệ cho hệ thống thân bệ cũng như là máy móc nó sẽ được bảo bảo vệ tốt hơn lâu dài hơn Đấy, sử dụng ổn định hơn rất là nhiều ở đây là phía sau đầu máy thì uh, máy sẽ được thiết kế là ba piston hai piston đẩy nước ra vào và một piston chuyển góc đối với con máy cắt nhôm hai đầu 08S này thì piston chuyển góc sẽ nằm hoàn toàn ở phía sau đầu máy nó thiết kế rất là gọn gàng và thẩm mỹ và hai piston là hai piston đẩy nước ra vào sẽ hỗ trợ cho nhau nó sẽ giúp cho nước ra vào được ổn định hơn được tịnh kín dần đều hơn và đỡ đầu máy thì sẽ được bằng những cái bệ thép tấm nguyên khối đấy, chắc chắn không no bị han gì đấy sẽ ờ, chắc chắn hơn rất là nhiều và nhà máy đã chốt được các cái định vị như này chốt các định vị như này để đảm bảo sự an toàn và tuyệt đối luôn tiếp theo nữa thì anh chị và các bạn tham quan về hệ thống tủ điện và đối với con máy cắt nhôm hai đầu 08 m này thì sẽ gồm có các thiết bị sau thứ nhất là hai cái cục hút khởi động từ Đấy, hai cục khởi động từ và tách biệt riêng cho mỗi một à, đầu máy một à, át tổng ở ờ, một cục chống lọc pha một cầu trì một át tổng đấy và hai tích hợp thêm hai cái tham mơ đồng hồ ở ờ, hai tích, và tích hợp thêm cái hai cái cục lơ ne cảm biến nhiệt sẽ bảo vệ cho hệ thống motor tránh được những tình trạng là khi à, máy chạy quá tải dẫn đến tình trạng nóng quá hay là bị chập cháy motor đấy, sẽ giúp cho bảo vệ motor sẽ an toàn hơn rất là nhiều và cái điều đặc biệt và sự cải tiến mới đó là hệ thống chuyển đổi về 24V bộ chuyển đổi của 24V này nó sẽ giúp cho hệ thống toàn bộ những hệ thống hơi hở phía bên dưới này Đối với bộ chuyển đổi 24V ở phía trên thì nó sẽ giúp cho bảo vệ toàn bộ những hệ thống quan điện tử ở phía bên dưới này điều khiển hệ thống hơi nó sẽ an toàn hơn và cái tuổi thọ của nó nó sẽ cao hơn rất là nhiều tránh những tình trạng là bị chập cháy Đấy, hay là bị hư hại các thiết bị bên dưới này à, và cái điều tiếp theo nữa thì trên tủ điện nó sẽ tích hợp thêm hai cái đồng hồ timer này thì để chúng ta có thể vận hành và điều khiển cái lượng dầu phun ra theo cái nhu cầu sử dụng cũng như là theo để tiết kiệm chi phí cũng như là tiết kiệm cái lượng dầu mà không chảy ra lãng phí và làm ờ, bẩn cũng như là hư hại các thiết bị của chúng ta và tiếp theo nữa đến con máy tiếp theo thì đó là con một con máy phay đầu đố thay dao nhanh đối với con máy này thì ờ, anh chị các bạn sẽ vận hành và sử dụng mọi cái thao tác trên cái bản điều khiển và chúng ta có thể là sử dụng cho tất cả những hệ nhôm trên thị trường từ sinh Sinfang, Việt Pháp, PMA, Zima, Odovian, Dongtai, Windows hay là kể cả chúng ta có thể phay cửa nhựa cũng được đây là cái bản điều khiển thì cái bản điều khiển này thì chúng ta sẽ vận hành trên cái bản điều khiển này đấy và cái bản điều khiển này sẽ được tích hợp chuyển hóa sang tiếng Việt đấy tích hợp tích hợp sang tiếng Việt thì để cho anh chị các bạn sẽ à, dễ dàng sử dụng và vận hành hơn rất là nhiều đối với con máy à, phay đầu đố này thì của chúng tôi thì đó là hệ sử dụng hệ thống motor là motor công suất là 3 kW và hệ thống motor là motor 3 cổ bi thì sẽ giúp cho anh chị các bạn vận hành sử dụng lâu dài nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều so với những dòng là không hệ thống motor là hai cổ bi này nó sẽ tránh tình trạng bị nắp đảo cái trục này Đấy, khi chúng ta phay và sản phẩm tạo ra sẽ không được đẹp và con máy này sẽ tích hợp hệ thống là căn cứ nhanh Đấy, căn cứ nhanh máy thì sẽ có 6 cái cữ khi chúng ta sử dụng những cữ nào thì chúng ta sẽ xoay đến và chốt lại chốt lại ở piston tông thì sau này đẩy vào nó sẽ khóa lại chúng ta quay nó sẽ rất là nhanh và tiện lợi và máy thì sẽ được thiết kế là ba piston, một piston to phía bên dưới và hai piston tròn ở phía bên trên nó sẽ kẹp và giữ được cái phôi bạn nhôm rất là nhỏ tầm khoảng 30 đấy và mặt đích mặt đích này thì ờ, anh chị các bạn có thấy này mặt đích rất là rộng sẽ giúp cho anh chị các bạn và dày rộng và dày và sẽ giúp các anh chị các bạn à, sử dụng lâu dài ổn định hơn rất là nhiều và sự chắc chắn đấy đây là hệ thống à, khóa hơi khóa cái cữ khóa cữ phía sau đây đấy, khóa cái cữ này piston này đấy là piston đẩy nắp chụp lên xuống chúng ta thao tác hoàn toàn trên cái bảng điều khiển này hết và máy thì sẽ có tủ điện hệ thống tủ và ngăn chứa đồ đấy rất là gọn gàng và đây là hệ thống à, phía hơi hệ thống piston đẩy phía bên trong này đấy Tiếp theo nữa thì anh chị tham quan một chút về hệ thống nồi điện Đối với con máy này thì con nói máy này thì nó đang là sử dụng hệ thống điện một pha Đấy, thì một, một pha nguyên bản Cho nên là sẽ gồm có một uh, ờ, át tổng này, cầu chi này, cục uh, ờ, khởi động tư này Đấy, các uh, cái uh, lơ ne này Đấy. Còn đối với con máy ba pha thì có sẽ có thêm một hệ thống là chống đỡ pha nữa Đấy. Đây là hệ thống hơi Đấy, Rất là gọn gàng và thẩm mỹ ạ Và chúng ta đến với con máy tiếp theo thì ờ, trước mặt anh chị đây là sẽ là hai con máy thứ nhất là con máy đột dập tám năng con máy này thì sẽ làm được cho anh chị các bạn tất cả của ờ, sim pha 55 của hệ Pma, Zima, Odo VN, Windows Đấy. Máy thì sẽ được thiết kế là máy dập bằng hơi Máy dập bằng hơi, chúng ta chỉ việc cắm hơi và dập thôi Hệ thống thiết kế rất là gọn gàng, chắc chắn thẩm mỹ rất là đẹp Đây là sẽ có hai thiết kế hai cái ờ, ống giảm thanh chúng ta làm việc sẽ ờ, giảm cái tiếng ồn đi và đây cái bàn đạp này chúng ta cầm hơi và chúng ta đạp thôi ạ tôn thép thì ờ, được ờ, tôi luyện rất là chắc chắn đấy vừa biết dập rất là sắc ngọt đây dập không bao cửa sổ ạ dập không bao cửa sổ này và còn đây là dập cho cánh của PMA này đấy. chúng ta dập cho không bao cần đùa 5 năm này đấy. vết dập thì rất là sắc ngọt đấy. không bị uh, bao bia hay nổi nhôm nổi nhôm rất an toàn đấy. và tiếp theo nữa thì ờ, để chúng ta vận hành và sử dụng cho các con máy con máy kia thì một con máy không thể thiếu được đó là máy ờ, nén khí đối với chúng ta anh chị bạn dùng con máy dàn máy cắt nhôm hai đầu 08S này thì anh chị bạn chỉ cần có thể là đầu tự sử dụng một à, con máy hơi đó là 200 lít như này thôi đó máy hơi 200 lít thôi đối với con máy này mang thương hiệu là Puma và nó thiết kế là bốn đầu bò công suất là 3 kW Đấy. thì chúng ta sẽ sử dụng và cho tất cả dàn máy làm cẩn hôm này và ngay sau đây thì tôi sẽ vận hành cũng như là test máy cắt máy trực tiếp cho anh chị và các bạn có thể là xem con máy cắt nhôm hai đầu 8 s này Còn đây là cái sản phẩm bơi vừa cắt ra à, Khi cắt thì để đề xe sẽ tự động trượt xuống và đi ra ngoài Rất an toàn, không bị cuốn vào làm hỏng hay hay gây nữa Rất an Và mặt cắt này thì chưa có dầu làm mát Và khi có dầu làm mát rồi thì mặt cắt sẽ sắc mịn và bóng hơn rất là nhiều Chúng tôi sẽ bảo hành cho anh chị và các bạn về vấn đề nâng cắt Trong vòng 6 tháng khi các bạn bị đổ nhôm, bóp nhôm hay là bị bao bia Chúng tôi sẽ đổi trả cho anh chị một cặp lưỡi mới hoàn toàn vâng và vừa rồi thì uh, em cũng đã giới thiệu cho tất cả anh chị và các bạn và các bạn một dàn máy làm về cửa nhôm với mức đầu tư là vốn là không quá nhiều và nhanh thu hồi vốn phù hợp cho tất cả các cơ sở sản xuất làm về cửa nhôm với khối lượng công việc ít Đấy, và mức đầu tư là thấp chúng ta đầu tư dòng máy cắt nhôm hai đầu 08S như thế này là rất rất là phù hợp và thu hồi vốn rất là nhanh Đấy. Và ngoài ra thì ờ, công ty chúng tôi còn cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác như máy cắt góc máy ờ, phay đố dập đánh khí hay là những dòng máy cắt từ dòng 05 08 09 hay máy F9 90 F8 F5 máy cắt CNC hay là tất cả những dòng phiên bản cao cấp hơn máy 550 ờ, mọi thông tin chi tiết anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc bến xe Nghĩa, Hà Đông Hà Nội, khu vực phía Nam là công viên Suối Tiên, quận 9, Hồ Chí Minh để được uh, tư vấn và xe máy trực tiếp. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã có thời gian để xem những video của công ty chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cho anh chị và các bạn có một sức khỏe và vượt qua cái thời Covid này